Ờ, tôi sẽ giới thiệu ngay cho quý vị một căn nhà mà chủ nhà đang cực kỳ xoắn bán gọi cho chúng tôi liên tục căn nhà ở đường Nguyễn Thị Tần ngay gần ờ, Dương Bá Trạc ấy. căn nhà này thì diện tích công nhận trên sổ là 25 m 2 một trệt một lầu nhà mới căn này thì đang có hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh căn nhà này thì ờ, thực tế của nó là ba mặt thoáng nên là cực kỳ thoáng và diện tích thực tế của nó là gần 30 m 2 với căn nhà này thì quý vị ờ, chỉ cần ờ, bỏ ra khoảng 500 triệu là quý vị đã sở hữu được căn nhà này căn nhà này thì à, dòng chữ chạy trên kia là ghi là hẻm ba gác nhưng mà thực tế à, tôi đã đi khảo sát căn nhà này rồi căn nhà này là hẻm hai xe ba gác tránh nhau xe tải có xe tải 2 tấn có chở đồ có thể vào tận cửa nên là căn này cực kỳ rẻ với những căn nhà mà xe tải vào tận cửa như thế này ấy, mà hiện khu vực quận 8 mà khu vực Dương Bá Trạc đi sang quận 1 chỉ mất khoảng tầm 2 đến 3 phút qua một cây cầu thôi thì giá dao động trung bình từ khoảng từ 120 triệu đến 160 triệu mà hiện tại căn nhà này thì đang giá chào đây là giá chào nha mà chủ nhà cực kỳ xoắn bán chỉ có 110 đến 120 triệu thôi đây là một cơ hội cực kỳ tốt cho cho cho quý vị quý vị mà không nhanh tay thì căn này chắc chắn là sẽ thuộc sở hữu của một trong những khách hàng của chúng tôi đang ừ, chỉ chờ để đi xem thôi căn này ờ, theo đánh giá của tôi cực kỳ tốt bởi vì căn nhà này à, chủ là một à, à, cô gái miền Tây cực kỳ xinh đẹp và chưa có chồng nên là ở chăm chút rất kỹ chỉ có đi làm về và ăn xong và lau nhà thôi nên là quý vị mà về căn nhà này thì thấy là nó cực kỳ sạch sẽ và đẹp hai phòng ngủ rất phù hợp với lại các cặp vợ chồng nào uh, mới ờ, kết hôn hoặc là ờ, mua cho con để đi học đại học thì cực kỳ là tiện lợi Chỉ là ờ, với những gia đình nhỏ thì cũng rất là phù hợp với căn nhà này ừ, theo tôi thì quý vị nên nhanh chóng gọi điện tới số điện thoại tổng đài của chúng tôi để kết nối ngay với căn nhà này thì tất cả các cuộc gọi hoặc là quý vị có thể inbox lại ngay dưới phần comment thì có các thư ký của chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý vị và quý vị sẽ nhận được thông tin căn nhà này nhanh nhất để quý vị có thể tham khảo được căn nhà này căn nhà thứ hai tôi muốn giới thiệu đến quý vị là căn nhà ở đường ờ, số 28 phường 6 Gò Vấp căn nhà này thì diện tích công nhận của nó là 42 mét vuông căn nhà hai một trần một lầu à, hẻm thì ba gác xe hơi ngay sát cạnh rất gần khu vực Nguyễn Văn Lượng Cityland à, ờ, sân bay căn nhà này thì ờ, là một ờ, có một cái điểm cộng cực kỳ lớn đối với những khách ờ, mà muốn mua sửa lại theo ý của mình bởi vì căn nhà này diện tích rất rộng và sẽ hơi ngay sát cạnh vị trí cực kỳ tuyệt vời bình thường người căn nhà căn nhà này thì gia chủ hiện đang cho thuê nhưng mà bị cho cho thuê 6 triệu một tháng và giá chào đang chỉ có là 2 tỷ 75 giá cực kỳ tốt và chủ nhà đang cho thuê với mức giá là khoảng tầm 6 triệu một tháng Đấy, quý vị thấy hiệu suất cho thuê cũng tương đối là cao nhưng mà chủ nhà thì đang ờ, rất là mong muốn bán sớm và và thu hồi vốn để giải quyết cái công việc của công ty nên là chủ nhà ờ, đã ờ, chào giá rất tốt và có thể thương lượng rất tốt với giá chào chỉ 2 triệu bảy thôi và với khoảng 600 đến 650 triệu tiền mặt thì quý vị sẽ sở hữu ngay cái căn nhà ở số 28 phường 6 này căn nhà cực kỳ tốt quý vị hãy liên hệ ngay với chúng tôi Căn nhà thứ hai ở đường ờ, Trần Văn Quang, căn nhà phường 10 Tân Bình này ngay ngay gần ờ, phường ờ, ở phường 10 Tân Bình ở gần Lạc Long Quân, đi chợ Lạc Long Quân rất gần, lên quận nhất, quận 3. Ở khu vực này thì cực kỳ hiếm nhà tầm 2 đến 3 tỷ mà hẻm xe hơi. Căn này thì hẻm 4 mét thông thoáng, lô góc, nhà hai phòng ngủ quý vị thì thực sự là rất khó để kiếm được căn nhà chỉ có 2 tỷ 6 thôi mà khu vực phường 10 lô góc đúc bê tông hai phòng ngủ quý vị nhớ nhá hai phòng ngủ đúc bê tông mà hẻm tận 4 mét khu vực đường Trần Văn Quang rất tuyệt vời 3 tầng căn nhà này thì uh, quý vị về chỉ cần một thùng sơn thôi uh, nếu như mà quý vị nào kéo tay thì uh, chồng có thể tự quét được và rất tiết kiệm về là ở được ngay còn quý vị nào mà cho thuê thì căn này theo ờ, chúng tôi ờ, kia cho thuê nhiều thì cũng vào được khoảng tầm 7 đến 8 triệu và là một nguồn thu rất là tốt ở ờ, căn nhà thứ ba căn nhà cuối cùng tôi quảng cáo đến quý vị căn nhà này thì bên phía chúng tôi mới nhận được có khoảng 2 ngày hôm nay nếu như mà thực sự với quý vị như nếu như mà căn nhà này mà nếu như mà chủ nhà gửi sớm cho chúng tôi trước ngày mùng 9 tháng 7 hoặc là chủ nhà có thể nhu cầu bán ờ, thấp hơn một chút ờ, đợi đến ngày 18 hoặc là ngày 20 tháng 8 mới gửi cho chúng tôi tức là hết giãn cách rồi thì căn nhà này khả năng là khách của chúng tôi đến xem đánh nhau vỡ đầu căn này mất căn này ở quận 4 cực kỳ đẹp căn này chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi mà 35 mét vuông quận 4 ở đường Đoàn Văn Bơ ngay quần khu ẩm thực Vĩnh Khánh chỉ đi qua một cái cầu thôi là qua qua cầu Nguyễn Thái Học thôi là qua quận nhất ngang 6 dài 6 căn này thì hẻm ba gác vào tận cửa nhà thì ờ, một trần một lầu tuy hơi ờ, cũ một chút nhưng mà giá cực kỳ tốt chỉ có hai tỷ rưỡi thôi quý vị chỉ cần bỏ khoảng tầm ờ, hai 2 đến 300 triệu là đẹp long lanh còn nếu như quý vị nào tiết kiệm hơn thì chỉ bỏ khoảng 1 đến 200 triệu thôi thì căn nhà này thì, cực kỳ là đẹp rồi với căn nhà này thì uh, giá thị trường uh, theo cái tính thì nếu trung bình mà thời điểm mà dịch ờ, bệnh ổn định ấy, thì giá thị trường căn này nó rơi khoảng tầm 3 tỷ 3 đến 3 tỷ rưỡi trung bình nếu mà rẻ cũng khoảng uh, khoảng 100 triệu một mét đến 110 triệu một mét ở khu vực quận tư mà ngay đó văn bơ hẻm rất to uh, với căn này thì quý vị chỉ cần 600 triệu thôi là mình đã sở hữu ngay cái căn nhà mà giá trị cực kỳ lớn uh, với căn này mà quý vị đầu tư uh, mua để ở hoặc là mua đầu tư ngắn hạn thì cũng rất là tốt nếu mà quý vị đầu tư dài hạn thì thì sẽ thu lợi được nhiều hơn tuy nhiên là quý vị đầu tư ngắn hạn là đến cuối năm bán hoặc là sang năm bán thì căn nhà này theo tôi tính hiệu suất lợi nhuận nó rơi vào khoảng tầm 40 đến 50 phần trăm nếu mà quý vị không xây sửa thì lại còn nếu như mà xây sửa thì thậm chí là lên đến 6 70 phần trăm nhưng căn này cực kỳ tốt ạ chúng tôi mới nhận được hai ngày thôi và rất nhiều khách hỏi ạ. rất nhiều khách là uh, xin sổ để đi kiểm tra quy hoạch bởi vì là chúng tôi cũng uh, hướng dẫn khách kiểm tra online nhưng mà khách uh, thì thậm chí có những khách ở quê thì cứ nhất quyết đòi đòi vào tôi cũng tôi cũng, cũng, tư vấn là thời kỳ dịch bệnh này thì cũng rất muốn giúp đỡ quý khách nhưng mà thôi thì cũng cố gắng ờ, để làm sao mà mình ờ, thực hiện nghiêm túc nên là cái căn này cực kỳ là tốt đấy